nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của hai lực hoặc ba lực không song song. Và cũng giống như các bài trước, chúng ta bắt đầu đi vào phần một lớn lý thuyết. Một lớn lý thuyết, phần một nhỏ, cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực. Một câu hỏi đặt ra, ví dụ như người thầy đây chẳng hạn, đúng không ạ? Khi có hai lực tác dụng vào người thầy thì một câu hỏi đặt ra là hai lực đó có đặc điểm ra làm sao để để khi hai đường đó cùng tác dụng vào thầy nhưng thầy vẫn đứng thẳng đứng như thế này không hề đổ nghiêng ngả đúng không ạ lúc đó sau xong phần 1 này chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi đó của các em nhé chúng ta cùng nhìn vào đây mục 1.1 thí nghiệm ở đây thầy có một thí nghiệm cho các bạn các bạn cùng nhìn đến đây ở đây thầy có một vật rắn ở chính giữa vật rắn ở chính giữa được không ạ trên vật rắn này thầy đánh dấu 3 điểm A, B, C thẳng hàng với nhau. A, B, C thẳng hàng với nhau để các nhìn kỹ nhé. Ở hai đầu A và C thầy lần lượt lần lượt đặt hai nực kế, đặt hai nực kế đối với hai nực kế này. Sau đó thầy kéo hai cái nực kế này, kéo hai nực kế này thì khi vật nằm cân bằng điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta cùng nhìn kết quả của hiện tượng thí nghiệm này nhé. Bắt đầu thầy kéo hai lực kế. Bắt đầu lò xo giãn ra. Đấy. Khi vật làm cân bằng, ta thấy rằng có hai lực F1, F2 có độ lớn, ta nhìn hai lực kế nhé, độ lớn bằng nhau. Nhưng chiều của F1, F2 hướng ngược chiều nhau. Anh F1 hướng về phía tay trái, F2 hướng về phía tay tay phải. Còn phương của chúng thì song song hay là gọi là nằm thẳng trên đường thẳng ABC. Được không các em? Đó, các em nhớ thật kỹ thầy nhé. Khi mà vật rắn này làm cân bằng thì có hai lực có độ lớn bằng nhau thể hiện ở, thông số của lực kế. Thứ hai, thứ hai đó là gì? Đó là khi nhìn trên cái thí nghiệm này thì phương của hai lực m 2 cùng phương nhưng ngược chiều nhau. Lúc đó ta rút ra một số nhận xét hay kết luận sau đây. Chúng ta nhớ này, thứ nhất, câu hỏi đặt ra thế nào là vật rắn? Nhận xét thứ nhất sẽ giúp các bạn trả lời được. Vật rắn là những vật mà khoảng cách ở hai điểm bất kỳ của vật không đổi. Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ của vật là không đổi. Nhớ thật kỹ điều này cho thầy nhé. Và ta có thể hiểu đơn giản hơn nữa, đó là gì? Là vật rắn là những vật mà khi có tác dụng của ngoại lực bên ngoài nhưng không làm cho hình dạng của vật này thay đổi. Trừ những cái trường hợp mà lực tác dụng ở phía ngoài là ngoại lực phía ngoài là quá lớn, đúng không ạ? Còn không thì hai điểm bất kỳ, hai điểm bất kỳ thì khoảng cách giữa chúng là không thấy thay đổi và đặc điểm của hai lực vừa rồi ta nhắc lại đặc điểm của hai lực vừa rồi là